xuống cho Vô lấy ngủ trước Không, đi có đại Hả? đại Xe này xe tịnh đúng không bố hả? Không đâu biết đâu Xe màu vàng đó không biết nữa để để để cho nó ủa chú xe của ông Thịnh hả chú? À, xe Thịnh à. Xe Thịnh à. mấy người bự mấy mấy người nặng ngồi ngồi dưới đó trước uh. Dịnh dịnh cho xuống đây ông bê ông quen tao nhảy xuống nước à. À lấy vợ xong râu riêng luôn mà. À. Chết rồi tàn rồi nó già rồi nó tàn rồi <laughs> ê nắm cái dây giùm nó không dưới động không Bây giờ dở ở à, đâu Vin ơi? Bây giờ Vin dở đâu Vin? Chuyển đồ, chuyển đồ ơi Chuyển đồ ơi Cột sau ơi rồi để họ nhảy à mấy cụ cắn nó lắc nó không quen ấy anh ngang á anh chơi chạy đi. ngang mà sao không bước ngang tự, tự. trời ơi bước cái gì mà kỳ vậy đi dọc giữa anh đi dọc giữa đi đi vô cái xương giữa đừng có bước qua hai bên ơi ướt ướt ướt cái con kìa anh bước ngang không bước tự nhiên bước dọc đưa, đưa, đưa em đang mở camera nha rớt cái là kỳ lắm à cho lên tivi luôn à này chở người thôi cái kia chở chở đồ đi ừ. không chở sang kẻ đi xe cái này về người người đó nữa vô vô lại chạy nó xuống đây xuống cắt cắt lên được được cắt cắt luôn có xuống à, nãy giờ bù mắt nó cắn rồi xuống rồi em em giữ rồi ba nam nữa hả được không được không sao được được đâu gì trời nó nó đậm xuồng thôi chứ cần mấy cân nè cần mấy cân nè cần mấy cân thôi được rồi đó chạy từ từ chứ anh ti chạy được gì anh ti là mình vô đầm trước rồi đó không ờ nó trôi <laughs> nắm cái dây lại nắm dây lại nắm dây chuyện bớt đồ về đây cho nặng nắm dây lại nắm chưa trời cha ơi lấy gì cha bia mua chưa nè nè nè Mua hết rồi em. Đủ đủ rồi em, đã thôi. Nó gì để anh chở cho ngồi im nghe cứ ngồi im nghe đừng im đừng nói vậy đâu để gì đừng tú đừng tú té đó nó theo anh nè à. hello mọi người hôm nay là ngày 23 Tết rồi à, mình với nhóm mấy anh em đi câu chung với nhau ờ, bữa cuối để làm tất niên luôn không biết là mọi người chuẩn bị Tết tới đâu rồi ha Em thì giờ còn đi câu kiếm vài con cá về ăn Tết đây <laughs> Vậy là cũng năm mới Tết đến rồi à, Kính chúc mấy anh em à, Bạn sự như ý nha Năm sau nhiều cá hơn năm cũ Bên bên bên bên lên đây bên ơi Nó trên này nè mới theo con bự ghê á thôi chia ra quýnh đi ơi da quăng bậy ơi cá nó mới nhảy thấy không mọi người quăng vô là nó lùm chắc luôn á đi câu mà thấy cá với tôm nhảy kiểu vậy là khoái lắm tại vì biết chắc là con cá nó nằm dưới rồi em nên sử dụng con mồi của găng ráp con ờ, S song 115 con này nặng 32 kg ấy nặng 32 <laughs> 5 ờ, gram action đẹp đó nó bơi như gác thiệt bạn theo mồi nè mọi người Giúp Con này bự quá mọi người Khoảng chừng 3-4kg á 5kg hơn á Wow Xảy ở bên ơi Đúng 95 mọi người Đúng 95 ghi bàn rồi nha Mega Para Doom 95 là một con mồi rất là hiệu quả nha mọi người Một con Mino đánh uh, tầng nước khoảng chừng ờ, uh, 60 cho 80 cm điểm này em nghĩ là có cá lớn cho nên là thay con ép ờ, xong vô thử coi cho lưỡi lớn hơn để ờ, có gì đỡ quát em đang rất là mê những cái action của găng ráp mồi của hãng này ờ, làm action rất là hay vô mọi người con này cũng bự bự á thì giờ à, nó nuốt mồi rồi thì em xả rắc ra một chút không thôi là đứt dây con này bự á mọi người ba bốn kg á nó nuốt nguyên con ép xong vô họng luôn rồi dễ sợ con mồi hai ba ngón tay mà nó nuốt vô trong họng luôn kiểu này ở nằm dưới đầm thì tôm cá thứ gì chịu nổi hồi nãy kéo cái con nhỏ ờ, leader Dabitur rồi giờ con này nó nuốt vô họng mình bây giờ con này nó nuốt vô họng lấy đờ ớn quá bởi à. vì bắt từ từ cho chắc chứ con mồi à, gần triệu bạc các bạn con à, S S115 này là 920 ngàn một cái uh, có một cái đặc điểm thú vị lúc bạn câu cá chẽm á thì uh, bạn càng nôn nóng thì càng dễ mất con cá ví dụ bạn nôn nóng bắt con cá bằng siết rắc cứng á, thì uh, leader á, cái hàm răng nó hàm răng cá chẽm thì giống như cái tờ giấy nhám mà nó sẽ căng dây nó cứa sẽ mau đứt hơn còn bạn cứ để cho nó chạy dây lỏng cứ để rắc lỏng cho nó chạy thoải mái hồi nó ngửa bụng lên là mình bắt ok cái đó là trường hợp lúc mà con cá nó nuốt nuốt mồi vào trong họng á nó cái cái leader nó nằm trên cái hàm của nó thì mình mình phải nương nó còn nếu mà lưỡi bằng cứng á, lúc mà nó dính ở ngoài mép á mà thấy dính những cái chỗ chắc chắn thì bạn có thể cạo nó lên dây lớn thì có thể cảo nhưng mà cũng uh, có nhiều trường hợp nó cũng tét mét hết xong nuốt trong miệng cái đời luôn mà mới có hai con từ từ hết hết xong mà nó nuốt trồng vô luôn lâu quá mới dính cá chẽm rồi tay chân run rồi hết trơn lâu rồi đi câu cá chẽm nếu được cũng có đi nhưng mà lóc lóc cái thành ra là, là đi câu cá tráp không à câu tráp cũng vui nhiều bạn ờ, không mê cá tráp nhưng mà câu cá tráp vui lắm ạ à. thấy cái con vịt nước kia không mọi người tiêu của nó nước lớn lắm mọi người nó đang săn cá đó Ây da, xém được cắm mặt xuống đất kìa kìa kìa thấy nó theo không thấy vệt nước nó theo không câu cá chẽm phải kiên câu cá chẽm là phải kiên nhẫn nha mọi người không phải ném một lần hai lần rồi nó ăn đâu nhiều khi cái uh, mình biết các cái điểm đó có cá rồi nhưng mà ném uh, phải mười mấy hai chục đường nó mới ăn gặp những cái con đói thì nó ăn liền còn gặp những cái con mà nó nó kiểu như nó no no rồi thì uh... vô nữa rồi Ôi mấy cái bờ này cao quá Khó bắt cá quá bự rồi con này cũng ngang ngang con nãy các bạn cũng là ép xong đấy các bạn con mồi mình đang ờ, mong đợi để bắt cá ép xong còn khỏe Sorry các bạn, à, nãy giờ điện thoại mình hết pin nha Dính thêm à. ừ. Cũng được không á Con này cũng tầm 4kg à Hết xong nữa nha bữa giờ mình nhức đầu quá cái uh, phải đeo cái GoPro vô trong ờ, trong ngực không biết ừ, các bạn có thích cái cái cái góc quay này không chứ uh, mình mình thì hay thích cái góc có góc cái góc nhìn thứ nhất hơn góc đeo đầu á nhìn nó hay hơn nhìn giống như uh, dẫn các bạn vào một cái chuyến phiêu lưu còn ờ, cái góc nhìn thứ góc nhìn ngực này thì nó nhiều khi mình quay dính cá thấy nó kỳ lắm nó có bị chuối xuống hoặc là mình không có bắt được cái khoảnh khắc của con cá lúc mà nó dính ừ. cá rất là bự nha tay nè con sắp hết mắt rồi bạn, lâu quá không đi câu không có câu chẽm rồi nè móc nó mất đầu hết tiêu móc những cái móc này không biết con hồi cũng cá lớn thì móc mấy cái móc này không an toàn cho lắm bình thường mình xài cái cộng dây gân á móc nó ok hơn Vô nữa bạn, vô nữa rồi. Con này nhỏ. Wow, không nhỏ. Má. Con đó cũng cũng bảy tám kg các bạn. mình me nó nãy giờ nó ăn lại rồi mà mình không bắt được bắt nãy giờ bị tuột do nãy mình xả cái con ờ, Xả cái con kia Nãy giờ quên kiểm tra rắc rồi cá tráp bơi các bạn tráp bơi cá bầy kìa con mồi ra là nó ăn á mình không có câu cá tráp này chủ yếu đi câu cá chẽm vô nữa nè vô nữa nè vô nữa nè đó đó nhảy đi phải nuốt mồi bạn ơi nuốt mình phải để cho nó chạy chứ để ờ, đứt ừ. ờ, đứt đờ ừ. chút nữa chắc phải cột lít đờ lại cái sai lầm của mình cái con hồi nãy là chưa siết rắc rắc mình cũng xả giống vậy nè để mình bắt con cá mà mình quên siết lại thì đóng nó đâu có xiên mép đâu mà xảy xảy con lớn uổng ghê bây giờ để sắp mặt đây à nó lại nuốt con ếch xong các bạn nuốt ếch xong vô miệng nè không cứ gần đứt hết leader ừ. nuốt ếch xong trong miệng nè thấy không không biết các bạn coi có phê không chứ mình bây giờ phê tới nái wow. lần đầu tiên câu chém mà cá nó ăn nhiều vậy các bạn vọng là cái cặp này còn còn một con ở đây con đó con nó bự á con nó bự á thằng năm sáu á hả nhiều lắm phát lên đầu trên kia đánh đi lên trên đầu trên kia đánh thì còn nhiều lắm để bắt cho anh vi xong chơi luôn lõi luôn Bo ơi qua đây câu nè Bo Quánh uh, quánh chỗ đó đi xong rồi Xong rồi qua đây Trên đó trên kia Pin đánh trên kia kìa pin Hồi nãy anh thấy con lớn lắm Chắc cũng 8-9kg Anh quên đóng rắc á Ừ Xui Mú là mú Chẻm Chẻm mới chạy vậy mười mấy đâu coi chừng coi chừng coi chừng chỗ này trống đi có cho nó chạy đi chừng nó nuốt cái gì hỏi cho biết kẹp nha rồi hả ừ. điện thoại đâu bỏ ra chưa cạn lắm bi không cần phải xuống đâu động ngộ hết nuốt tôm rồi nè ừ. ừ thì thả cho nó chạy đi má phỏng tay luôn cháy luôn Cá lá thịt luôn Nó tôm lên tay ghép nè Đi kẹp không nè Hả? Đi kẹp Phát ơi, Phát đi đâu rồi Phát? Kẹp đây nè Bự lắm Phát Phát Hàng, hàng không có cá đâu bên. đồng đó khang năm trước rồi bự không phát dạ cỡ sáu ờ, bảy ký anh ơi sáu bảy ký anh Ồ, phí, thấy đập trà Đại Pháp à Biến lên kia, lên trên ngọn kia Mấy cây dừa ngay chỗ mấy cây dừa Đánh vòng vòng mấy cái bụi trà á Phát lội xuống ôm luôn Phát ơi <laughs> con gì mà xảy hoài vậy con này <laughs> gan rắp mà lưỡi nhỏ quá sao mà ừ. được con sóc con lưỡi sao bự hơn hai số nữa đúng rồi cái này nó nó bị nổi quá ba ký kệ vô anh bi đang có dính con cả chục ký nó đây này thả thả qua đây này đây con sát bò luôn anh Bi Nó ăn ở chỗ bùi trà ấy. À. Cái lỗ này nãy giờ <laughs> Làm liên miên từ từ kệ đi từ từ đi trời ơi bắt mà lực thế nào biết hết lên hàng ủa con gì mà cái lưng đó Ủa, con này 8 kg có Ôi, con này bự lắm con này nhiều con này bự 8 9 kg Ôi đúng bự luôn á Ôi, Hồi nãy anh thấy anh thấy con bự hơn con này nữa. Bự hơn con này nữa. Bự hơn này nữa. trên kia kìa. Anh me nó rồi. Mà à, bỏ cái lỗ đó xong đi lên đây xong đánh ngược về nó chụp. Có kẹp mọi người. Hey Bi. Nó nó nó ăn má ngoài á, không không có ấy leader đâu, cứ cho nó chạy. Nè Bi con này bằng con anh à con gì coi bữa anh lên hả ừ. ừ bằng con bữa ốp nhom nè dạ. nè đi oh yeah tám chín ký à không có cần nè chụp cho anh tâm uh, bóp bóp lấy cái cà ba lô có hình chụp mi tấm đẹp đẹp bóp bây giờ thua đi đánh buồn ở đây đây lỗi cho bên trong kia có mấy cái lỗ lâu lắm phải nằm trong buồn Giống pin hả? Ý là phải ướt đó hả? Anh anh anh cởi quần dài ra luôn đi. Ủa mặc 3 năm rồi đó, bây giờ bị bỏ luôn nè. Cởi quần dài ra anh Tú. Trăm k cho mấy mà. Đây đó, quần này mới mua Uniqlo 400 mấy. Cởi quần mấy gì để đi câu cá. HM Malaysia nhá. Uniqlo mới mua nè. Forever 21 Nhưng mà nước nước lên tới đầu gối không? 50 ngàn Bây giờ mình đi vô cái thứ này nè Vô trong á thì ờ, bây giờ em đang chuẩn bị đồ màu để ướp thịt để uh, tối nay uh, mấy anh em nướng ngồi ăn uống chơi còn mấy bà này cho hai bà ngồi lên ra bị vô là mình đi vô hai bà luôn đúng không ờ bị đẩy cho hai bà câu cảm giác đúng không ừ. đây đây khỏi mở cái kia chơi vậy à, chơi vậy là không được rồi dạ. chơi vậy là hết cá của mình rồi Bin ơi Bin Bin ơi cái cha mình đi chẳng sao mình đeo cái túi này để lên ghé à. anh anh anh tú ủa anh mua cái cái cái hộp nhựa sao anh không xài hộp nhựa gì ta cái hộp đựng mồi em nói anh đó cái hộp nhựa đeo mồi á anh không mang đâu có tại anh anh thấy đeo cái túi này anh bỏ vô một hộp lại đủ nè trời ơi em bỏ em kẹp được cái kềm giờ em lồi thoải mái luôn á ờ. đúng rồi đó tôi trong nước á anh có mua mà cái đó cái đó quên xong hộp nhựa, nhựa kìa hộp nhựa mưa bên em á nè nè sau lưng cái này nè thấy thấy đó cái hộp nhựa đó đó gói đó quay còn thế là anh ta lên đường đi chơi chút nữa đi nào đó thì ăn cái ngon nguy hiểm lắm anh thiện đi té lực lực gốc chân lực tay chạy đủ gì chết vậy tôi đang dính tôi đang tôi đang đủ quá bị xảy bây giờ tôi bó ơi chứ ơi bóp ơi quá không để vậy nó chơi đâu? Em đã cống chơi tiếp. Thôi tối nè. là chơi với cống. Ủa cống rồi để còn trò không Bin? Ừ. Ủa cống là đóng rồi phải không? Cống là lắp rồi phải không? Là đâu có lắp đâu đúng không? Đóng cống thôi chứ đâu có lắp đâu phải không? Nhiều không ta? đủ đủ chưa đủ rồi đủ rồi. hành hành chắc phải cắt quá đập không ra đâu hành phải cắt rồi phải dao đi chơi hả lấy kéo cắt cho nhanh phát phải lột phát vỏ chứ dao gì đây phải lột vỏ hành dao đây dao để lột vỏ hành à lột vỏ hành ừ. thịnh ơi đó dạ? trời ơi trời cái gì dao anh gọt gì gọt hành cô rửa lại cái không có dao khác hả có dao thái mà em dục ngoài xuồng máy máy ngoài con dao phải có dao phải phải có dao dao đó dao bự lắm không cầm cái lưỡi để lột vỏ hành được đây đây đây dao thái kìa dao thái nãy em dục ngoài xuồng rồi sáng em cắt công dây điện em vác mà em dục ngoài luôn ừ. dính quá dạ dạo đây nha trộn đấy có nha ấy chưa lấy ờ, lấy dao cắt hành do đây phải chống được oxy quá thiệt là cao và mới để đây được còn ờ, để đây là nó nổ hết đúng rồi bốn mạng nổ cả bỏ lên cái cái thớt cũng cắt ra hai đầu thôi cắt hai đầu tược ừ, lột thôi lột hả ừ. đâu có dễ bắt không bên đây tiền đôi có ai loại loại không Đi có loại không Đi luôn đó luôn rồi cho Duy có loại không Duy nghe cái nước suối đi không ờ, sao nó nhỏ nó bỏ để xuống chứ ngoài rừng dậm có chừng gai đồ nha lòi gai dữ lắm à đừng có quơ quơ mấy trà cho mấy hào đóng dính luôn mấy ừ cắt đứt chân á yếu trời ơi bốn con quá trời bốn giấu ở dưới luôn à anh em qua anh bốn không nói gì <laughs> dính giùm con rồi dính giùm con rồi thấy ờ, tỉnh rồi ừ. <laughs> nó không dính không wow anh bộ mệt lắm anh em qua anh bố nói gì á câu cho đã luôn nó kêu cái đập mà đập, đập bên đi đông kia không biết anh bóp có đi có anh bóp không ta đi đông nè ờ cách đây mấy ngày nè trời nói cái đập nó lộ gì mới mệt á đi đường xe ừ. gì đi chút xíu túi đi bỏ ba lô bên bỏ ba lô Để trong không, có trong cái ngăn hả có ăn không không anh anh câu đầm ờ, đầm kế bên đó nữa có ăn không không bữa đi nước kém nước xấu quá cái ngày nước xấu quá ngày cách đây ba hai ba ngày nước xấu vào mà mười mười mười tám mười chín âm mười chín hai mươi âm ừ nước, nó xấu lắm nó, cá nó ăn mình đi mình bạn nó rủ bờ sáng sao đi đuối dưới biết tại nó cao thấp quá trời ừ. đi mệt chết kiểu bạn anh nó nó chỉ rảnh uh, mấy ngày cuối tuần á thì đi đi được mấy ngày cuối tuần nó đi toàn dính mấy ngày đó không hả má ra cái cống rồi đâu đâu đâu đâu ai dính vậy ai dính ơi ơi ơi ơi ơi mà dính cá giống như quýnh lộn vậy Ôi Cá lớn Con cá lớn ở đây nó phải mười mấy ký á Đồ chú đang xiết rồi, xả lộn ra cho cái kia bẹt bẹt á, đúng rồi Nữa, xiết cho xiết lại, xiết lại, xiết lại, xiết lại, xiết Rồi, vậy đó, từ từ bắt thôi Chứ cứ cho nó chạy thôi Chạy chút nó đuối Ồ, con cá Nước cạn quá trời đấy em xả cho cạn. năm sáu ký à 5-6 kg à cho nó cho nó chạy thoải mái đừng có giữ nó hồ đức hồ đức leader nữa Chị... bấm rồi nhưng mà xả rác ra xả rác ra chú ơi đừng cứng ngắc à chết chú rồi chú ơi chết chú rồi chú ơi xả rác ra <laughs> từ từ vậy chứ con không biết sao đó ờ, nó, vô nó đâm một cái là đứt à nó vô gần nó còn đâm lắm á chú thấy chưa xả rác ra rồi uổng quá mình câu không dính dính là bắt hết hết cá rồi về về đi về anh tú ơi anh tú ơi đi về <laughs> hết cá rồi vô mọi người hang hang hang hang hang hang hang hang rồi con này bự lắm mọi người cá cuốn trà rồi mọi người ơi giờ nó không ra thì buộc mình phải lội rồi phải lội mọi người ơi con này bự lắm không biết còn dưới không nữa thấy nha xuống thôi Duo Spearhead Ryoki 70S nha các bạn Chạm quá đẹp quá cái lưỡi các bạn giờ mình thay lưỡi thay lưỡi mới vô wow lâu lâu lội bắt một con mệt đuối luôn lội bắt cá chẻm giờ đuối người luôn <laughs> giờ khoảng 12 ờ, giờ trưa các bạn trời đứng bóng rồi mình đi uh, câu thêm chút nữa rồi mình vòng lại tròi để ăn cơm trời uh, nắng hóc lắm công nhận kéo con cá nãy uh, đã ghê nhưng mà nếu mà có chỗ rộng thì nó chạy sướng hơn nữa dính cá tráp mọi người megabat x 120 nha mọi người ơi mắc cười ghê con này nó chưa vàng ha anh bi ha mấy con mà nó chưa vàng á nó mới gọi là là dạ. đỉnh đúng rồi vàng là già còn mấy con cá này cá non tại nó ở chỗ rong đó. con con của anh anh bóp nè với lại con của ông toại vàng khè luôn da dạ, yeah, nó vàng luôn ừ mấy con này thì tại nó đóng rồng nó đen ừ, đúng rồi nãy giờ nãy, nãy câu câu lên trắng nhất là nãy giờ nằm cái đóng sình này nè đi đi chừng cái mấy cái đinh á ui cái đinh ghê quá nè anh lật lên vậy sao đâu nó lật ngang vậy đó bóp sao sao nó bị bóp ừ? có gì bị bóp ví dụ như bị hoa sao cái đừng cái đinh đó anh bóp Trời, anh đi trước anh đi sao Có phim có phim. Đi trước, đi trước. Em đi trước không? Ừ. Chưa chưa. <laughs> má nó vậy để ừ? cởi thôi <laughs> để nói tay một chút người đi sẽ anh vinh nó nặng chứ về đâu nặng thượng gia nữa không hả ừ. chân ngóc chân té gừng mới thơm á ngon rồi hả gì cái này là đặc sản của bến tre nè các bạn gừng với thơm với đậu phộng mà không biết sao người ta làm ngon lắm ăn vô trời là lạnh ăn ấm lắm ngon quá ăn có năng lượng lại giờ anh em tụi tôi bắt đầu ờ, làm than nha để chút nữa nướng thịt đây là thịt đây thịt ướp từ ờ, hồi trưa đến giờ sáng giờ luôn sáng, cây này đâu làm dán muối ớt chanh ờ, chấm thịt nha mọi người chấm cá nữa nướng miếng cá tráp ăn rồi đây là thành quả của mấy anh em mời mọi người nha

sau khi ăn uống no say thì anh em mình uh, ra đầm quậy tiếp yeah. Dạ. đi, uh, đi soi cá với lại đi uh, tìm cua em đồ chơi hồ cá nó nhảy chung là những cái cảnh uh, ở đầm nước mặn ban đêm thì những anh em uh, ở mấy mấy anh em mới đi lần đầu chưa có biết ừ, cho nên bây giờ dẫn mấy anh em đi chơi cho vui biết cái chĩa mình đâu rồi hôm nay có đèn pin mạnh không có chị á chị đi vậy chị cá chị cá chị cua chị cua chế chế xong rồi sau này ra mua cái chĩa ở đồng hoàng luôn cái cá là đang thấy là trong đã đây trong chuỗi gì nhảy rồi Thank you. công tắt đèn nha mọi người